à chở lên hang nghe phải cố gắng lên hang nào chào anh em hôm nay uh, anh em sẽ giao lưu uh, câu cá lóc tại uh, lăng cô ok hủy đi câu cá chắc ăn chứ Hmm. <laughs> máu cái hệt anh lộc ơi anh lộc cái hệt câu tức đó hệt như con nè <laughs> đủ đây qua được bên đây nó cái đường này trước là bà xây có rồi ờ chạy rồi thì ăn được món mía hả mía à Hmm? mấy con rồi cá đây mình nuôi à cá cá mà đặt tên hết à không để rơi em ờ, cá mà ăn chắc rồi lên hàng mấy con rồi hai con rồi rồi Trưa nay có cá nướng đấy Trưa nay có cá nướng rồi Nó to lắm hả? Cá lóc mà to như cái cân ấy bỏ như cái cân á <laughs> đi thì đi đi cho vui thì đi đường đỡ chứ đường bên đi một răng đi sẹt của lô giống như là đâm lây rồi chứ môn đi trên khô giống gì được á rồi mới lại nã đi bằng kim nữa nó cũng có hẳn lên mà cái đường bể đẹp đẹp đi Woo, yo yo Headshot. Từ từ từ. Đây đây, lên cưng lên cưng. Khi mình nói lui lùi tới đem lên đây. Đem lên đây cái kỹ sâu quá đó kìa đừng phải bắt từ từ từ từ cầm lấy này cầm lấy mà lại được môi này cầm liền như đi lại được môi rọ này rồi thả này ôi tao tay đừng có móc cửa đó nhỏ có đi bả lại thả thả là mày bả lại đó anh có anh có cống không khỏi cái ui rồi chim 75 kg còn đấy không phải 75 75 à? À, quên rồi. Món. Cái bá lạng đấy. Ừ cứng đi đi bầm bầm ờ, luôn á ờ bỏ lần bỏ kg em là có kg đủ mà sáu mươi tệ bơ luôn ờ, cặp hai cũng phiền quá thôi ba là làng hơn ba lần rưỡi ba bùng năm cài mà là liter của phủ đây kì nổi ta như mày không rồi lên nhiều sĩ được ơi càng bới đi Liter đây Liter mà cột mà mỉ như cứt nữa mà đi gặp mà nỉ này, Đi bay như vậy Mà có khi mà nói Ăn đồ mà xả đi mà đánh nó đâu để không nếu đánh được thấy này mình ờ, nộp bé tăng dạ. mười rồi, đây soạn giấy đi vô đi mà dắt vô đánh sáng chừng đi rồi gì không đi đây rồi bữa sáng chứ rồi chứ anh đi sao nó chứ ừ mà hàng rồi xoay lại mà phải đi vòng qua bên đây vậy Đi cứu môi à môi nè Mua đi kiểm tra chứ Con nhìn liệt đấy tới đi nữa à? đi bắt ốc à anh heo à, đang à, lôi sống để cứu môi đó đó ngay muốn chỗ nước ngay muốn chỗ nước nè chim à kết thúc cuộc chơi nhất dễ nhất dễ nhất dễ nhi đó đi gặp bạn không ở lại đi ngang qua đây ơi nó lại cãi nó lại hả cãi rồi giật giật để bố luôn giật bố luôn nó mình tăng đầu cãi luôn à, chơi chơi cái cây đó cái cái cây đó anh anh anh sẽ lúa tiền chụp anh anh rồi cứu anh sẽ lúa tiền cứu mọi người được anh ăn nhiều quá ăn nhiều một hai